Xin kính chào quý khách à, Mình tên là Nguyễn Duy Giang Mình là nhân viên kinh doanh của sàn bất động sản Nam Hương Lan Thì sàn Nam Hương Lan là sàn của chủ đầu tư An Gia Thì hiện tại Giang đang đứng à, ngay vị trí dự án Westgate của chủ đầu tư An Gia sắp triển khai vào quý 4 năm 2019 này Mình sẽ review một vòng khu vực dự án Đây là tuyến đường à, dự án Westgate mình đang di chuyển xung quanh à, dự án Westgate để cho quý khách có thể à, hình dung được kế bên cạnh dự án gây là bệnh viện Bình Chánh huyện Bình Chánh và như các bạn đang thấy trước mặt của các bạn là công viên huyện Bình Chánh Vị trí dự án Westgate là tọa lạc trên trục đường chính cao tốc Sài Gòn Trung Lương và mặt đường Tân Túc. Mặt đường Tân Túc là mặt đường chính của khu hành chính huyện Bình Chánh của chúng ta. về quy hoạch tại à, trung tâm hành chính huyện Bình Chánh khá là rộng và nó thoáng đây là mặt tiền đường Tân Túc phía trước mắt các bạn là trung tâm y tế huyện Bình Chánh trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bình Chánh trước mặt quý khách là huyện ủy huyện Bình Chánh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh Bây giờ chúng ta di chuyển vào đường số 4 của trung tâm hành chính Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh Chi cục thuế huyện Bình Chánh Đây là công an huyện Bình Chánh ta rẽ phải vào đường số 5 Trước mặt của quý khách là huyện đoàn nhà thiếu nhi của huyện Bình Chánh nằm trên đường số 6 thì nhà thiếu nhi này à, sở hữu bốn mặt tiền đường đường số 5 đường số 6 đường số 8 bên tay trái của mình là công an nhân dân và à, đội phòng cháy chữa cháy của huyện Bình Chánh Thì khi khách hàng mua sản phẩm tại dự án Westgate thì khách hàng sở hữu luôn tất cả những cái tiện ích về à, trung tâm hành chính là tất cả những cơ quan nhà nước dường như là tập trung ở đây thì à, việc di chuyển của quý khách à, rất là thuận tiện Mình đi thẳng con đường này sẽ ra ngã tư cao tốc Sài Gòn Trung Lương và đường Tân Túc Thì à, đường cao tốc mình là điểm đầu mút của đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương Kết nối tất cả các tỉnh miền Tây Thì sau này những cái người dân miền Tây mà à, di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ Đây là cái điểm điểm à, điểm cuối Khách hàng mua sản phẩm tại Westgate phía trước mặt của quý khách Thì khách hàng có thể cho thuê hoặc là có thể sau này bán lại cho tất cả những cái người dân miền Tây thì hiện nay có thể là một dự án của mình thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thì thì à, khách hàng mua ở đây thì có thể là sau này bán lại tại vì vị tại vì vị trí của mình là rất là gần bến xe miền Tây mới thì bến xe miền Tây mới di chuyển qua đây chỉ có cách 3 phút thôi à, quý khách hàng thì sau này việc cho thuê của mình sẽ khá là dễ dàng khi mà những dân người dân miền Tây khi mà đến đến thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ à, lựa chọn đây để làm nơi nghỉ ngơi hoặc là những khách hàng họ có tiền họ có thể mua ở đây để cho con cái của họ có thể đến đây à, đi học tại vì vị trí của mình đến cụm làng đại học mới khu Nam thành phố Hồ Chí Minh của mình á, là chỉ có di chuyển cách khoảng 10 đến 15 phút thôi thì làng đại học hiện nay một số trường đại học đang xây dựng và sắp triển khai đưa vào hoạt động từ cái đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương quý khách có thể đi thẳng vào đường Nguyễn Văn Linh thì sau đó quý khách sẽ thấy được một số trường đại học đang xây dựng như trường đại học Văn Hiến, trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí dự án của mình tọa lạc tại một không gian được quy hoạch đồng bộ và rất là thoáng mát bên cạnh đó Giang khách chia sẻ luôn cho quý khách thì dự án của mình mình có thể di chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng thành phố cách chỉ khoảng 7 đến 8 phút di chuyển thôi dự án của mình sở hữu nguyên một cái công viên của huyện Bình Chánh và bốn mặt tiền thì à, rất là thoáng rất hiếm dự án nào mà sở hữu một công viên mà có sẵn như vậy thì à, tại Bình Chánh mà ngay lại ngay trung tâm hành chính nữa thì chỉ có dự án Westgate thôi những cái này muốn ở đây hoặc đầu tư hãy à, quyết định sớm booking liên hệ với Giang số điện thoại của Giang là 091 424 5885 thì Giang sẽ hỗ trợ quý khách booking để mà chọn được một cái vị trí đẹp nhất tại dự án cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi một cái video ngắn của Giang